Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn bộ phim Gia đình quái đản. Bộ phim kể về một gia đình năm thành viên vô cùng hài hước với những tình huống hết sức kéo le. Nào hãy cùng xem gia đình này quái đản đến mức nào nhé. Gia đình nhân vật chính có 5 người, cặp vợ chồng kết hôn đã gần 20 năm và có với nhau ba người con. Tuy nhiên tình cảm bọn họ vẫn gắn bó và quấn quýt không khác gì lúc mới cưới. Mỗi ngày hai vợ chồng đều thể hiện tình cảm trước mặt con trẻ. Cô con gái út Jin Hee cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đêm đến còn lén nghe trộm bố mẹ hành xử, sau đó còn tự tưởng tượng cảnh bố mẹ mây mưa với đủ tư thế. Sunny là một giáo viên ở trường trung học, thường xuyên gặp quất ức trong công việc vì gặp phải những học sinh bất trị. Mỗi lúc như vậy cô thường tìm đến cửa hàng của người chồng để giải tỏa. Hai vợ chồng dù đã gần 40 nhưng tình cảm vẫn còn rất mãnh liệt, đến nhà bếp phía sau hai người cũng còn coi đó là nơi có thể an ủi lẫn nhau. Anh trai cả Treo Won thì đúng là thanh niên trong sáng, chờ đợi cả thanh xuân cuối cùng cũng có cơ hội để khai hỏa lần đầu tiên. Cô bạn gái nhìn đã biết đích thực là người từng trải, động tác cởi quần áo thì vô cùng chuyên nghiệp, chỉ mới đi vài đường quyền mê hoặc đã khiến cho Treo Won mê mẩn nhưng bạn gái thậm chí còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc một cách nhanh chóng. Và thế là anh chàng nhận ngay một vé vào hiệp hội những người đàn ông yếu sinh lý, cứ thế mà bỏ lại cô bạn gái với vẻ mặt ngơ ngác đầy thất vọng. Cô con gái lớn Cung Du thì lại có tính cách rất độc lập, có phần khác biệt với các thành viên trong gia đình. Cũng có thể là vì không quen mắt với hành động của bố mẹ, nên cô ấy thường xuyên không ăn cơm cùng với cả nhà. Ông bố bà mẹ của gia đình này là những người rất hiện đại, bọn họ luôn tôn trọng tính cách và sở thích của con mình. Cuộc sống gia đình vô cùng vui vẻ hạnh phúc, tự do tự tại không lo nghĩ, nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ đã làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình. Cô gái xinh đẹp ấy là Gá Ưn, mối tình đầu thời cấp 3 của ông bố Junho. Cô là một họa sĩ và hiện đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm tranh, vừa hay lại mới chuyển đến làm hàng xóm của gia đình này. Gặp lại được người quen, nên cô đã mời gia đình họ đến nhà của mình. Trong buổi tiệc cô không ngần ngại liếc mắt đưa tình, rồi thậm chí còn động tay động chân với Junho. Gá Ưn không hề để ý đến sự có mặt của người vợ và cô con gái nhỏ. Người ta thường nói mối tình đầu thường rất sâu đậm và khó phai trong lòng đàn ông, và chắc chắn Junho cũng không phải là ngoại lệ kẻ tung người hứng là đây ây ra em gầy rồi làm sao vẽ được với cánh tay nhỏ bé này cánh tay nhỏ yếu này nhưng kỹ thuật ngày càng tốt lên nhỉ người vợ run đi tỏ vẻ mặt khó chịu dám khen gái trước mặt bà đây chắc là chán sống rồi cô con gái nhỏ còn thấy nóng mắt thay mẹ nhanh nhỏ lên tiếng bênh vực người mẹ trước mặt mối tình đầu của bố bên ngoài sunny cố gắng nhẫn nhịn giữ thể diện cho chồng nhưng về đến nhà lại ba máu sáu cơn nổi giận lôi đình đi mà thích người phụ nữ thanh tao xuất sắc của anh đi Jun Ho ngoài khả năng làm bố ra, còn là bậc thầy thuyết phục, chúa tể nịnh nọt, sau đó nhanh chóng đã kìm hãm cơn giận của vợ mình. Đúng là không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng việc duy trì chuyện ấy. Ngày hôm sau, mối tình đầu muốn vẽ tranh chân dung Jun Ho, sự hào hứng và kích thích thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Vì để đạt mục đích Ga Eun đã chủ động dụ dỗ Jun Ho giúp đỡ. Cảnh này vô tình bị cô con gái nhỏ Jin Hee trên đường đi học về bắt gặp, một cảm giác vô cùng khó tả thể hiện trên khuôn mặt của bà cụ non này. Về đến nhà lại được thêm ông anh ngốc nghếch mà còn bày đặt tư vấn. Đàn ông chỉ thích những cô gái xinh đẹp thôi, anh ta có thể chia tay người con gái này để đến với cô gái khác quyến rũ hơn. Nghe đến đây Jin Hy cho rằng bố mình đã ngoại tình, sau đó thì không ngừng chất vấn, bố và cô hàng xóm ấy đã làm gì, có phải hai người đã làm chuyện đó cùng nhau. Người bố tất nhiên phủ nhận rằng không có chuyện đó, nhưng đâu có dễ qua mắt được cô con gái nhỏ thông minh như vậy chứ. Cuộc đối thoại giữa hai bố con bị gián đoạn vì bà ngoại đến chơi. Người bà cũng đã quá hiểu tính nết của con gái và con rể, nên đã tặng cho cặp vợ chồng một combo đủ các màu sắc hương vị ba con sói. Hóa ra người bà đến là để rủ mấy đứa cháu đi dự tiệc sinh nhật, có điều đứa cháu nào cũng viện cớ bận trăm công nghìn việc, thế là rốt cuộc bà ngoại lại đành phải đi một mình. Ho phủ nhận thì phủ nhận nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà mối tình đầu, vẽ qua vẽ lại rồi còn tạo ra những tư thế dễ gây hiểu lầm. Thật không may chuyện này lại bị Jin Hee bắt gặp. Anh chị lớn trong nhà thì vô tâm, hạnh phúc của gia đình nhỏ bé này lại phải để em út càng đáng sao. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu cô quyết định nói những gì đã nhìn thấy cho mẹ nghe. Kết quả bố mẹ to tiếng một trận, Jun tức giận không thèm cãi nhau nữa mà bỏ đi. Trong khi đó Jin Hee cũng có những chuyện bận tâm riêng, ở lớp học vẽ cô nhìn thấy cậu bạn trai mình thích lại đang chơi đùa tâm tìm một cô bé khác, một cảm giác khó chịu tức giận trong lòng dâng lên. Jin Hee bắt cậu bạn phải xin lỗi mình, sau đó còn bảo cậu bé đáng thương này hoàn thành bài tập cho cô. Có thực mới vực được đạo, muốn làm bài tốt cũng phải kiếm gì ăn cái đã. Đang lục lọi thì tìm được một lọ thuốc xịt của ông anh trai, không hiểu công dụng là gì nhưng trên đó có ghi dòng chữ, thuốc xịt thần bí lưu giữ tình yêu. Nhấn lúc mẹ đang ngủ say, bố bị đuổi ra khỏi phòng. Tiên Hy cầm bình đi tới xịt không ngừng vào mặt của bố, mẹ cũng phải dành cho một ít, nhưng đương nhiên là cái thứ đó chẳng hề có tác dụng gì rồi. Thật là quá lao lực vì cái gia đình này mà, anh trai thì chỉ muốn thể hiện mình là bậc thầy giường chiếu, chị gái cũng chẳng bận tâm đến chuyện của bố mẹ đi một vòng chẳng biết thổ lộ với ai, cuối cùng Jin Hy cũng tìm được một người để tâm sự. Người nghệ sĩ đường phố này nói rằng chỉ cần tìm cho người phụ nữ kia bạn trai, để cô ấy bất cô đơn là có thể giải quyết được vấn đề rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là cách tốt nhất, Jin Hy liền thuê cậu bạn thân để thực hiện kế hoạch của mình. Trong khi đó, ông anh này vì để lấy lại thể diện với bạn gái, mà đã liều mình ra hiệu thuốc mua ngay một lọ tăng cường sinh lý năm, vậy mà lại bị cô em gái lấy mất, anh chàng đành phải muối mặt ra hiệu thuốc mua một lọ khác chứ biết làm sao giờ. Trong lòng còn tưởng tượng bản thân có thể hết lòng chiều chuộng người yêu, ngày bảy đêm ba vào ra không kể, sau khi xịt xong nguyên cả lọ thì liền tìm đến nhà bạn gái với một sự tự tin tràn đầy. Cô ấy vừa mở cửa thì anh đã vội vàng lao đến ôm hôn, bạn gái thấy vậy liền nhanh chóng nhập cuộc. Ôi mẹ ơi, thần dược gì không thấy chỉ thấy thần mất mặt thôi. Một cuộc tình chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn, trách ai bây giờ trách mình thôi. Quay trở lại với kế hoạch tìm lại hạnh phúc gia đình, Jin Hee đã lén lấy trộm điện thoại của bố, sau đó nhắn tin cho mối tình đầu hẹn gặp ở một quán bar. Jin Hee định bụng sẽ làm mai mối tình đầu của bố cho chủ quán rượu. Nào ngờ ông anh trai sau khi chinh chiến thất bại cũng tìm đến đây giải sầu, đã yếu thì phải yếu đủ bề, mới làm được vài chai đã nằm lăn ra quán rồi. Anh chàng cầm chai bia ảo tưởng đang hôn mối tình đầu của bố. Không ngờ được rằng mình đang mê mẩn cái ghế trên sàn, khi được đưa về nhà lại còn tưởng tượng linh tinh làm bậy với chăn gối. Càng thấy vậy, cảm hứng nghệ thuật lại nổi lên, cô ấy càng vẽ lại càng giạt rào ý tưởng. Sáng hôm sau thức dậy, cả ơn khen chàng trai trẻ không ngớt lời, ông anh vô dụng này lại còn tưởng mình đã làm lên cơm lên cháo gì rồi. Ở nhà chúa tề định ngọt sau khi ăn năn hối lỗi, cuối cùng cũng đã thuyết phục được vợ tha thứ và hứa sẽ không bao giờ gặp lại mối tình đầu cả hai lại cùng nhau làm một trận xua tan muộn phiền, nói lời không giữ lấy lời, giống như con bướm đậu rồi lại bay, ông bố này còn muốn tạt qua nhà mối tình đầu, xong lại còn bị Sunny bắt gặp khiến cô hết sức phiền muộn. Về đến nhà, cô lại còn tranh cãi với con gái lớn, khuyên rằng đừng có về sớm mà hãy đi tìm bạn trai đi. Ôi đúng là bà mẹ của năm đây rồi. Từ sau tối hôm ở với mối tình đầu, Treo Quân dường như đã thích và muốn bảo vệ cho cô rồi, nhưng ai mà thích một chàng trai yếu sinh lý cho được. Cô ấy chỉ là đang lợi dụng anh cho những tác phẩm nghệ thuật của mình mà thôi. Hôm đó, Sunny đi ngang qua thì thấy cửa hàng đóng cửa, không biết là chồng mình lại tranh thủ đi đâu rồi, về đến nhà còn ấp áp úng là đi mua quà sinh nhật cho vợ. Nói đến đây thôi là lại càng thấy sôi máu rồi, anh thích ra ngoài như vậy à, vậy thì đi luôn đi. Xin Hy thấy vậy thì mới biết là đã phí tiền mai mối cho tình đầu của bố và ông chủ quán rượu rồi. Lần này lại đến lượt chị gái ra tay, cô ấy chủ động mua bánh sinh nhật, bày cho người bố hãy mang nó đến quán bar và làm gì đi. Tối hôm đó, người bố đến quán để tự tay chuẩn bị một bữa tiệc và còn đặc biệt thuê một ban nhạc đến đó biểu diễn. Lúc này Gan đuổi theo người bố đến quán bar thì tất cả như vỡ hòa, cậu con trai thích mối tình đầu nhưng Cá Ưn lại thích bố của cậu, nghe thôi đã thấy rối não rồi. Người mẹ vốn dĩ không muốn tham dự bữa tiệc, về đến nhà thì thấy chìa khóa cửa của Ga Ưn lại đang ở nhà mình. Sau đó Sunny quyết tâm đến nhà hàng xóm một phen, vừa mở cửa ra thì lại càng táo tận hơn, đó là bức tranh chân dung người phụ nữ với tấm lưng trần, xong lại còn nhìn thấy món đồ người con trai tặng cho Ga nữa chứ. Còn vẹt trong nhà thì cứ luôn miệng run hô, run hô. Cô điên tiết cầm theo món đồ và con vẹt đến quán ba làm loạn một trận, tức giận nói rằng, chúng ta kết thúc rồi. Thế rồi Sunny còn lao tới gây gổ với Ga Ưn, Jun Ho can ngăn thì cái tay hư lại đặt nhầm chỗ rồi. Johnny càng được cớ tức điên lên, khung cảnh bỗng dưng trở lên hết sức hỗn độn. Lúc này Jin Hee cầm bình xịt tiến tới, xịt qua mặt từng người. Lần này thì nó đã giúp mọi người lấy lại được bình tĩnh. Người bố cầm trên tay món quà, đó chính là bức tranh mà anh đã mất nhiều công sức để vẽ vợ mình. Thì ra anh nhiều lần giấu diếm đến nhà mối tình đầu, là để vẽ tranh tạo bất ngờ cho vợ của mình. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm của cô mà thôi. Âm nhạc vang lên mọi người cùng nhau nhảy múa vui vẻ, cả gia đình lại hạnh phúc như xưa. 9 tháng sau từ đêm hôm đó, Jin Hee đã có thêm một cậu em trai, cô con gái lớn tính tình ương ngạnh cuối cùng cũng đã có người yêu, hơn nữa còn nói rằng bản thân đang mang thai sinh đôi. Ông anh yếu sinh lý kia thì cũng đã giải quyết được vấn đề của mình và tìm được một mối tình hạnh phúc mới. Bộ phim đến đây là hết rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.